Ok, hello anh em, chào mừng anh em đang đến với channel LCS Chào Gaming à, Như tập trước là mình tưởng là chơi um, giết xong ông Đại Hoàn Quan thì uh, chúng ta đã kết thúc phần Innocence này ở đây rồi Nhưng mà sau cái after credit đó thì chúng ta lại có một cái phần đó là tiếp theo sau đó có chương 17 thì mình vẫn chưa rõ là nó có cái phần này nó có bao nhiêu chương nữa thì à, tập hôm nay à, mình sẽ làm tiếp xem là câu chuyện của chúng ta còn dài hay không sau khi mà đã xử trảm được ngài đại phán quan ok chúng ta tiếp tục thôi Chương 17 mọi thứ dường như kết thúc sau cái chết của Arthur và Dodrick. Ờ, à, tập trước thì có Arthur và Dodrick yes, that's all Lucas đã hy sinh. Is mommy going to get better with this? She will be alright, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. That's right. I can't wait for us to find a new castle. Well, <laughs> you've got the taste of a king now. We'll see what we can do. We have to leave the region first. Nhà nhà đừng bảo ông ông đại phán quan ấy chưa chết nhé. Chắc chắn chết rồi nhé. The nest is still there, but it's empty. I can't believe the rest oh, are Misha, look! Let's hope they you are. To try your hand at shooting. Not me. My sister's really good. Right, Amicia? <clears throat> All right. Let's have a go. Good. Good. Ok, chỉa nó ấy. 6 viên đá. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Oh, okay. Ready. Go on, Amicia. Một hai một con. Ơ kìa. Hai con. Ba con. Bốn con. Oh. Năm con. À, một con ở góc này. Pronto. Come on, you can have an apple. <laughs> yes, monsieur. Không, không, không, không, không, không, không. Chơi lại. The apple's for you, Hugo. You're my biggest Sự... supporter. Oh, thanks. I was hungry. Được một quả táo đấy As always. Hey. Bắn chúng năm con với được một quả táo đấy à? There's a little fair down the street. Go take a look. A fair? A real fair? Ăn mừng 3 ngày nữa, à 3 ngày không có chuột. Hugo, Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's fair. Come on. Hugo. <laughs> right. But we can't stay long. Okay, thực hành bài tập bắn xong rồi. Tới khu chợ. People will come back eventually. So is it true? Có vẻ đường này không phải tới khu chợ rồi. Ok. Mình đi tiếp đường này nào. Cuộc sống của mọi người có vẻ như là đã ổn định trở lại. Look. bình oh, yên rồi No, Noble, you just can't come in. But why? Because you can't. That's why. Hey, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here. By important people. We, we just don't want any trouble here, you understand? I can see very well. Hugo, we have to go. Okay. Không cho vào khu chợ ạ. À. à, đây Đây là cái làng ấy mà Đây là cái làng của của Có cái bà già giúp đỡ mình ở cái mà Đúng không But the first one to arrive at the cart wins 20 apples. 20 apples? But you'll never beat me. Right, Slug? What? You'll see. Oh, yeah? Then on three. Ờ. Sắc vôi á kiểu để cuối chung à. <laughs> Ô, oh, ai chạy đến ai chạy đến xe chưa được thưởng 20 quả táo á? À? oh, đây rồi. Yes, 20 apples. 20 apple. We made it, Lucas. Do you have everything? The St. John's wort, the hawthorn, all of it. Let's go. Good. À mà đã chưa khỏi bệnh cho thằng này đâu nhở? Amicia? Đúng không? Yes. Why are they looking at me like that? Melly looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she... She had other things to do. That's not true. But it doesn't matter. Lucas này đa di năng ấy nhở? còn nhỏ nhưng mà được việc phết cái gì cũng biết làm luôn ạ Hugo. What? Do you think I'm pretty? <laughs> You're ugly. Really ugly. <laughs> <gasps> ugly? Me? You look like a big fat fly. <gasps> a fly? Your own sister? Oh, such a slur requires punishment. <laughs> <laughs> <laughs> Ok, tình hình nhạc nổi lên này mình nghĩ là kết thúc hẳn rồi. Thôi thì coi như đây là một tập bonus vậy. Cảnh đẹp quá. Rồi lại hiện lại after credit Giờ mới là kết phim thật này Có vẻ như mình đoán tựa game này nó Ban đầu, mình nghĩ ban đầu là nó sẽ kết thúc từ cái lúc Từ, từ, từ cái chương giết ông kia Nhưng mà sau đấy cảm giác là kết thúc nó hơi cụt Cho nên là nhà làm game nó thêm một chút cái uh, cho thêm một chương ngắn ở cuối nữa để gọi là có một cái kết kiểu nó tốt đẹp kiểu kiểu kiểu cho thấy mọi người lại quay trở lại cuộc sống bình thường cuộc sống bình yên đấy đấy và hành trình của ba mẹ con và thêm cả người học trò của ông thầy thuốc lại tiếp tục lên xe và đi thì có lẽ là đến phần sau chúng ta sẽ ờ, tìm hiểu tiếp phần sau vừa ra năm 2022 phần đấy tên tên là gì mình quên mất rồi ok tình hình ờ, hết thật rồi cảm ơn anh em đã theo dõi ờ, series này một lần nữa cảm ơn à, nhớ để lại cho mình một like một subscribe kênh nhé À và qua đây mình cũng gửi tới lời cảm ơn cho game thuần Việt đã làm ra bộ sắp tiếng Việt này phải nói là cực kỳ uh, chi tiết và sát nghĩa để cho anh em game thủ Việt Nam uh, có thể chơi và cũng như là anh em viewer xem uh, được hiểu cốt truyện một cách rõ ràng nhất. Ok. Rồi và tựa game của chúng ta đã đến hồi kết thì hình như mình còn rất nhiều thứ bỏ qua ở con con con game này. À, đây này. Danh sách thảo mộc của Hugo thì mình mới tìm được có bốn loài hoa thôi. Và danh sách uh, món đồ món quà chúng ta tìm cũng tìm được bốn món à, tìm được khá nhiều vật hiếm thì còn à, 9 trên 26 à còn rất nhiều đồ đạc nữa mà chúng ta trên đường đi chúng ta đã bỏ qua thì à, để hoàn thành cái thành tiệu thì à, chúng ta có thể à, chơi đi chơi lại và tìm kiếm để cho nó đủ còn à, về phần cốt truyện thì chúng ta đã hoàn thành rồi đó ok hết rồi không có gì để nói nữa rồi và hẹn gặp lại anh em ở phần sau